Hello xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình Mình là Hưng Phao đây Và Như anh em đã biết đấy Anh em nào theo dõi mình đã lâu Thì anh em cũng biết trang trại của mình hiện đang có là 18 ô đất Thì trong clip ngày hôm nay Mình à, lại không hề chia sẻ một mẹo nào với anh em cả <clears throat> Mẹo thì mình sẽ chia sẻ với anh em ở trong clip sau Còn clip ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với anh em làm một bài toán kinh tế với Gold Farm để xem nào cái cách đầu tư nào là hiệu quả nhất và để cho anh em thấy rằng là <clears throat> tại sao anh em tái đầu tư thì lại bị ra vốn và cái cách anh em chơi tại sao anh em lại luôn nỗ mình cũng có một cái clip uh, trước nói về việc tại sao anh em luôn nỗ thì trong clip này mình sẽ phân tích kỹ hơn anh em hãy xem đến cuối clip ok anh em thì trước khi vào clip thì mình cũng uh, xin phép được uh, là nói là clip này mình không ờ, đả kích hay dạy đời bất cứ ai clip này chỉ mang tính chất chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và hướng dẫn anh em đầu tư làm sao cho nó hiệu quả ok cảm ơn anh em rất là nhiều còn bây giờ thì bắt đầu clip đây như anh em đã biết đấy à, nông trại của mình chỉ có 18 ô đất thôi và mình đầu tư đến ô thứ 18 thì mình mới nhận ra đó chính là càng tái đầu tư thì anh em lại càng bị giam vốn thế nên là mình đã quyết định dừng việc đái, tái đầu tư lại và chỉ chơi 18 ô đất này nếu như mà <clears throat> có hôm nào vui vui thì khả năng mình sẽ mở cho nó full đất ok thì à, <clears throat> còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào bài toán luôn nha anh em xin phép anh em quay trở lại cái bảng excel đây <clears throat> mình có ngồi mình làm cho anh em một cái bảng excel thì à, cái bảng này nó có thể hơi xấu rất mong à, là được à, anh em à, thông cảm cho mình vì mình chưa có kinh nghiệm làm Excel nhiều ok đây thì mình sẽ so sánh hai bạn bạn A và bạn B với cùng một số vốn là 10 triệu đồng à, vì chúng ta muốn so sánh với kết quả nhanh nhất nên mình sẽ chọn cây táo với ờ, số ngày hoàn vốn nhanh nhất là 42 ngày <clears throat> trong game thì táo nó cũng là là cây hoàn vốn nhanh nhất rồi anh em 42 ngày chả có cái nào nhanh hơn đâu à, đất thì có vẻ là nhanh hơn đấy nhưng mà thật ra là đất đất ờ, cao nhất thì tận 43 ngày mới hoàn vốn cơ anh em nên là rất là lâu ok thì uh, với khoản đầu tư là táo thì số lượng táo đầu tư là mỗi bạn một cây thôi số ngày hoàn vốn thì chắc chắn là 42 ngày rồi anh em <clears throat> lợi nhuận một ngày là 60.000 một ngày sau 42 ngày anh em sẽ thu được lãi là hai triệu rưỡi đúng không ạ thu được lãi là hai triệu rưỡi vậy là cộng cả vốn lẫn lãi là anh em sẽ lãi được 12 triệu 500 nghìn cả hai bạn đến đây thì đều như nhau ok tiếp đến bạn A có ý định tái đầu tư lại đấy nhưng bạn B thì không đây bạn B bạn A mua một cây táo nữa với giá 2 triệu rưỡi tức là số vốn ban đầu của bạn đấy là hai triệu rưỡi đúng không ạ và sau khi tái đầu tư đây mình sẽ viết riêng ở đây sau tái vốn còn 10 triệu có đúng không anh em có đúng không nhỉ đây đây, đây sorry anh em sau tái thì đây mười triệu đúng chưa anh em đây nhá sau tái thì số vốn là còn 10 triệu bởi vì vốn ban đầu của anh em là lúc này khi anh em đã có lãi vốn ban đầu của anh em lúc này ấy, nó đã tăng lên là 12 triệu 500 anh em có hiểu không ạ sau khi anh em tái đầu tư một cái táo nữa thì anh em sẽ bị trừ đi mất 2 triệu 500 nghìn và số vốn sau khi tái của anh em là còn 10 triệu 500 nghìn ok chưa ạ bạn B không tái số vốn của bạn ấy vẫn là 2 triệu 500 nghìn và tiền âm của bạn ấy là không hề âm ok tiếp nhá tiếp nha tiếp nha sau 42 ngày này sau 42 ngày thì bạn bạn A lại quay trở lại với với cái số tiền của bạn ấy là 12 triệu 500 nghìn đấy ô oh, sorry anh em đây mình viết dấu chấm ra cho nó rõ luôn nha anh em 12 triệu 500 nghìn ok chưa ok à, sau khi tay vốn của bạn B thì bạn B không tái nên là vẫn còn 12 triệu 500 nghìn nhá <clears throat> vì bạn A chỉ có một cây táo thôi à vì bạn B chỉ có một cây táo thôi nên là sau 42 ngày nữa bạn ấy lại thu được 2 triệu 500 nghìn nữa tức là số vốn của bạn ấy bây giờ đã là 15 triệu đúng chưa lên xe Miễn phí giao hàng không đồng <coughs> mười năm triệu và sau 42 ngày thì bạn A mới lại hoàn vốn về 12 triệu 500 nghìn Đấy anh em đã thấy sự khác biệt chưa <coughs> Cái sự khác biệt lớn nhất ở đây ấy, Chính là anh em càng tái Anh em càng bị giam vốn Vốn giam vốn và anh em hoàn cực kỳ lâu Đấy anh em có biết tại sao lại như thế không ạ bởi vì ấy, cái doanh thu của cái cây táo ấy, nó là không thay đổi nên là dù anh em có đầu tư bao nhiêu tiền thì cái số ngày hoàn vốn của anh em vẫn chỉ là 42 ngày anh em có một cây táo cũng 42 ngày hoàn vốn anh em mua thêm cây táo nữa cũng 42 ngày mới hoàn vốn ví dụ <clears throat> ví dụ tái đầu tư như thế này mới nào có lãi này anh em bạn A mua một cây táo với giá là hai triệu rưỡi hôm mình không ghi đây nữa mới giá à thôi mình ghi đi cho anh em không nhớ giá là hai triệu rưỡi hai triệu năm trăm nghìn Ok chưa Sau 42 ngày Bạn ấy hoàn vốn Bạn ấy lại tái tiếp một cây táo nữa Được chưa Tái tiếp một cây táo nữa Tổng Tổng là bạn đã âm Âm 5 triệu âm 5 triệu nhá tổng là âm 5 triệu này âm 5 triệu nhưng giả sử lúc này cây táo đấy nó là gấp đôi doanh thu tức là không còn 60.000 một ngày nữa mà là 120 một ngày hai cây 120.000 trên một ngày đấy hai cây bằng 240 000 240 000 thì lúc này để hoàn hết được 5 triệu cái số ngày mà hoàn hết 5 triệu ấy thì mình lấy 5 triệu rồi chia cho 240 240 nghìn uh, sorry anh em vì là cái Excel này mình ờ, không biết dùng với anh em à đây đây đây đây tổng trung bình à không phải mình không biết cái dùng cái hàm chia ở trên này anh em ạ nên là mình xin phép anh em mình sẽ tính tay bằng máy tính rất xin lỗi anh em vì cái ờ, sự thiếu sót này của mình Mình sẽ cố gắng khắc phục vào những lần sau Đấy, số vốn Số ngày hoàn vốn của anh em Là 21 ngày Đúng không ạ? Nhanh hơn gấp đôi chưa? 21 ngày đã hoàn vốn rồi Đấy, và sau 42 ngày thì cái doanh thu của anh em nó lại gấp đôi lên là anh em có tận những 10 triệu 21 ngày anh em đã hoàn về 5 triệu rồi và 21 ngày tiếp theo anh em có tận những 10 triệu cơ cô đúng không lúc này anh em hoàn toàn có thể đuổi kịp bạn B với cái mức doanh thu cao ngất ngưỡng như thế đúng không đấy nhưng mà không không nha anh em tất cả à, xóa hết ở đâu nhỉ anh em nhỉ hay à làm clip mà thiếu sót nhiều quá anh em đây rồi anh em đây nhưng mà không vì doanh thu là không đổi thế nên là sau khi tái đầu tư ấy thì bạn A lại âm mất 2 triệu rưỡi đây à âm mất 2 triệu rưỡi đây mình nhảy cạnh này cho anh em dễ nhìn bạn A âm mất 2 triệu rưỡi và sau 42 ngày bạn A lại hoàn về 12 triệu 500 nghìn cô đúng không ạ trong lúc trong khi đấy bạn B đã lãi lên tận những 15 triệu rồi cô đúng không giả sử lại tái nữa thì sao ạ thì lại âm nữa và số vốn vẫn như thế và lúc đấy và lúc đấy thì bạn B lúc này lại lại lại thêm lại lên một cây táo là hai triệu rưỡi nữa là 17 triệu 500 nghìn có đúng không các bạn đừng nghĩ ấy, là nhà đầu tư ấy, là họ sẽ chỉ đổ dồn vốn vào một cái doanh nghiệp mà với doanh thu không đổi anh em ạ không có ai đầu tư vào một cái doanh nghiệp mà mà doanh thu của họ không tăng lên cả đúng không một cái doanh nghiệp ấy nó có tiềm năng thì họ sẽ chỉ tái đầu tư khi mà cái doanh nghiệp đấy thu lại vốn x2, x3 thậm chí là x5 với cái doanh thu ban đầu đấy và nó vươn tầm thế giới nó mở được chi nhánh bên nước ngoài là càng tốt đúng không đấy anh em thấy đấy không phải là anh em cứ tái đầu tư mà anh em có lợi đâu nhá khi anh em tái đầu tư ấy khi anh em tái đầu tư ấy thì vốn giam vốn và anh em càng ngày càng lỗ có đúng không đây tôi giả sử đây <coughs> giả sử đây đấy đây chính là minh chứng thực tế rõ nhất cho anh em biết nếu như mà trong cái 42 ngày nhé, trong cái 42 ngày này mà game nó có làm sao thì có đúng là anh em đầu tư bao nhiêu anh em trả lại hết cho nó đúng không có đúng không ạ đấy trong khi thằng này nó đã ăn được tiền nó đi chơi nó đi bời rồi có đúng không vậy thì ngay từ đầu anh em đầu tư vào game làm gì ạ mục đích của anh em đầu tư vào game là để kiếm lãi anh em tái đầu tư coi như game nó đi là anh em không có lãi bao nhiêu mồ hôi công sức no nắng của anh em lúc nào cũng nghĩ rút vốn nhanh để để ăn trên lãi mà bây giờ anh em lại tái đầu tư vào và anh em tiếp tục âm tiền anh em tiếp tục âm tiền vậy như vậy là có phải là tiền trả lại tiền không đúng không anh em không hề ăn được một đồng nào cả nó giống như việc anh em mở một công ty 100 triệu với 100 triệu anh em mở một công ty anh em mất bao nhiêu mồ hôi công sức nước mắt của anh em kiếm được 100 triệu nữa tổng tài sản của cả cái công ty đấy hiện tại là 200 triệu đúng chưa xong rồi anh em lại bảo là thôi 100 triệu này bỏ đi cũng được đằng nào gốc cũng về rồi đúng không ạ là một nhà đầu tư ai lại làm như thế bao giờ gốc về rồi thế thả thế có khác nào anh em bảo là tôi đáp một triệu đi à, thế, thế ngay từ đầu anh em mở công ty làm gì để kiếm ra một triệu xong lại đáp à, để kiếm ra 100 triệu xong anh em lại đáp 100 triệu đi ạ à? có đúng không đấy thế nên anh em hãy đầu tư làm sao cho nó hiệu quả đúng là sau 42 ngày này bạn đã có lãi đúng ạ sau 42 ngày nếu như mà game không làm sao thì chắc chắn là bạn là người lãi nhiều hơn bạn B bạn A là lãi nhiều hơn bạn B thế nhưng mà nếu mà trong 42 ngày này mà nó làm sao thì sao thì bạn có lãi hơn bạn B không ạ chắc chắn là không bạn thậm chí còn thua bạn B rất nhiều tiền đấy đấy là một bài toán kinh tế đối với cái tựa game Gold Farm vì doanh thu của nó không đổi nên khi tái đầu tư nó mới bị vốn giảm vốn các bạn ạ nếu như mà doanh thu của nó nó tăng lên x2 thì vốn sẽ lại không giảm vốn thì lúc đấy bài toán nó sẽ trở thành một bài toán càng tái càng tiền càng nhiều tiền đấy nếu như mà doanh thu nó tăng lên ấy thì là nó khuyến khích đầu tư mà đúng không doanh nghiệp có đi lên giá cổ phiếu tăng doanh nghiệp phát triển thì doanh thu của nó mỹ hai được đấy đấy là lý do vì sao gold farm là tựa game đầu tư một lần mình đã nói với các bạn rất nhiều lần gold farm là một tựa game đầu tư một lần khi anh em đầu tư gold farm ấy hãy ra mục đích cho mình ví dụ bạn chỉ muốn kiếm 300 nghìn một ngày thôi đúng không ạ không tham 300 nghìn một ngày là bằng lương công nhân bình thường người ta đi làm vất vả 12 tiếng bạn chỉ ngồi nhà bấm điện thoại bạn có 300 nghìn một ngày có đúng không game càng sống lâu bạn càng bú nhiều tôi nói có đúng không ạ các bạn cứ nghĩ mà xem đây bài toán nó là như thế này rồi các bạn cứ nghĩ mà xem bài toán nó là như thế nhưng mà các bạn cứ nghĩ xem có đúng không nhá các bạn bấm điện thoại 300 nghìn một ngày các bạn không tham tôi còn chưa tính những tiền hoa hồng đâu nhá tôi chỉ tính những bạn đang solo một một thôi 300 nghìn một ngày hơn lương công nhân chưa hơn quá chứ công nhân bây giờ cũng chỉ được có 7 triệu thôi hiếm lắm mới có công ty nào làm trên 10 triệu lắm bạn hoặc là cũng phải làm đêm làm ngày bạn ngồi nhà bạn bấm điện thoại 300 nghìn một ngày quá tốt tội gì phải tái đầu tư ạ anh em có tiền anh em cứ lấy ra chơi thôi không phải tái đầu tư để làm gì cả đấy đây là bài toán kinh tế giúp cho anh em hiểu được tại sao đầu tư gold farm mà anh em phải có mục đích và anh em chỉ nên đầu tư một lần xong rồi anh em bú tiền đến khi sập game cho mình thì mình cũng mình cũng không chắc là vấn đề này bởi vì là game nó có sập hay không ấy thì không ai biết được nhưng mà mình đã có tham khảo ở một số nơi ấy anh em đã có tham khảo ở một số chỗ ô ngắt hoạt động rồi thôi mình quay trở lại Excel vậy là game đang bảo trì nhiều bảo trì làm gì ạ bảo trì nâng cấp server anh ạ mà nâng cấp server thì chắc chắn là game sống lâu mình không chắc là game đi đến bao lâu nhưng mình có thể mường tượng ra được là game sẽ đi được đến tháng 6 nha anh em game sẽ đi được 3 tháng nữa nên là anh em bây giờ vẫn có thể vào tiền vào thoải mái nha anh em 42 ngày là điều quá bình thường hoa hồng nó còn tụt xuống còn 30 ngày thôi anh em yên tâm 42 <coughs> ngày đấy hoa hồng nó tụt xuống cho anh em nữa anh em ăn đại lý ờ, cao ấy thì hoa hồng nó sẽ còn còn bù cho anh em rất nhiều tiền nữa cơ thì uh, rơi vào tầm khoảng 30 ngày thôi là anh em hoàn vốn rồi đấy thì mình khuyến khích anh em nhá nhà lên đầu tư năm táo nên đầu tư năm táo bây giờ vẫn có thể chơi được và anh em hoàn toàn có thể ăn trên cái tiền đấy anh em không nên tái đầu tư nữa chỉ đầu tư một lần thôi ok thì clip của mình hôm nay là để chia sẻ cho anh em biết cái bài toán kinh tế khi chơi gold farm như thế nào cho nó hợp lý và cũng như là phân tích cho anh em hiểu tại sao khi tái đầu tư lại vốn giam vốn và anh em chỉ có lỗ anh em không lại đúng không nhìn thì có vẻ là lãi đấy nhưng mà thật ra là anh em đang lỗ so với cái, số vốn anh em đang có hiểu chưa cái số vốn của anh em nó sẽ tăng lên sau khi anh em có lãi và khi anh em tái đầu tư tức là anh em đã bị âm vốn đấy đấy đấy mới là bài toán kinh tế nhá chứ không phải cứ đầu tư cứ tái là anh em có lãi đâu ok thì ok Cảm ơn anh em rất là nhiều khi ờ, đã xem cái bài toán kinh tế của mình đối với cái tựa game Gold Farm. Nếu như anh em thấy hay, hãy cho mình một like, một subscribe và chia sẻ cho tất cả anh em bạn bè biết để mọi người cùng nhau hướng đến một mục đích là kiếm thật nhiều tiền. Và nếu như anh em có phản bác hay là đóng góp cho những lỗi sai của mình hay là có những cái gì anh em cứ comment xuống bên dưới mình sẽ cố gắng khắc phục khắc phục hết tất cả các lỗi sai và giải đáp cho anh em với những cái chỗ nào anh em chưa hiểu và mình cũng xin nói lại một lần nữa là tiền của anh em anh em bảo quản anh em đầu tư hay không là quyết định của anh em mình chỉ là người đề xuất mình chỉ là người chia sẻ kinh nghiệm và cũng như một lần nữa đó chính là game môn farm này hoàn toàn có thể sống lâu nên là anh em cứ yên tâm tái đầu tư xin lỗi anh em mình có điện thoại ok thì mình cũng không khuyến khích anh em nạp nhiều đâu uh, video sau mình sẽ ra cái clip ờ, nâng cấp mới của đầu tư 100.000 à, ờ, hoàn vốn 13 ngày nha anh em nhưng mà nếu anh em nào có nhu cầu lọc cao hay là muốn đầu tư ăn nhiều tiền ấy thì anh em đăng ký dưới link của mình mình sẽ có event ờ, mua 4 táo tặng một táo nha anh em cái này chỉ áp dụng cho mua táo thôi nha anh em còn những cái khác thì mình không áp dụng ok anh em cảm ơn anh em đã xem clip chúc anh em ờ, luôn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo bye bye anh em